Các em thân mến, vai trò của các ion khi tồn tại trong dung dịch thầy đã tổng kết thành một lượng kiến thức vừa đủ hiểu và vừa đủ biết để các em có thể nắm bắt tốt và phục vụ trong các kỳ thi cũng như trong các cái phần luyện tập có liên quan đến điện ly, có liên quan đến vai trò của các ion. Trong phần điện ly cũng như trong phần vai trò của các ion không thể thiếu được định luật bảo toàn điện tích. Do đó, thầy cùng toliha.vn nhân trong chuyên đề vai trò của các ion này, thầy muốn đề cập đến cho các em một định luật vô cùng quan trọng, đó là định luật bảo toàn điện tích. Thầy mời các em tập trung lên trên này, cùng theo dõi và cùng làm việc với thầy. Đó là định luật bảo toàn điện tích có thể được phát biểu như sau. Trong một hệ cô lập, hệ cô lập là gì? Ví dụ như trong một, một dung dịch được đựng trong một ống nghiệm thì được gọi là một hệ cô lập. Hoặc đựng vào trong một cái bình thì được gọi là một hệ cô lập. Thì trong một hệ cô lập, điện tích luôn bị triệt tiêu. Nghĩa là thế nào? Luôn bị triệt tiêu nghĩa là thế nào? Nghĩa là nó bị trung hòa về điện tích. Có nghĩa là nó không mang điện tổng điện tích dương bắt buộc phải bằng tổng điện tích âm về mặt giá trị tuyệt đối. Bất kể một dung dịch nào cũng trung hòa về điện tích. Nghĩa là tổng điện tích dương luôn bằng tổng điện tích âm về mặt giá trị tuyệt đối. Trong định luật này có hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất phục vụ cho chúng ta làm toán ở phần điện ly và phần dung dịch. Đó chính là Hệ quả 1 Trong một hệ nếu xuất hiện bao nhiêu mon điện tích dương Thì sẽ xuất hiện bấy nhiêu mon điện tích âm và ngược lại Ngược lại nghĩa là thế nào? Nghĩa là xuất hiện bao nhiêu mon điện tích âm thì cũng sẽ xuất hiện bấy nhiêu mon điện tích dương Để cho chung, dung dịch trung hòa về điện tích Đấy Thầy có thể minh họa cho các bạn như sau Ta có một dung dịch Chứa trong một bình như thế này. Bây giờ chúng ta cho vào đây 0,2 mol NaCl. Đương nhiên NaCl sẽ điện ly để tạo thành Na cộng và clo trừ. Ta đã biết là số mol của NaCl bằng 0,2 thì đương nhiên số mol của Na cộng bằng 0,2 và số mol của clo trừ cũng bằng 0,2. Vậy chúng ta thấy ngay đã xuất hiện 0,2 nhân dương 1 bằng 0,2 mol điện tích dương. Thì